là một chiếc xe không chạy dịch vụ cho nên là thân vỏ của nó còn rất là đẹp luôn Căng đét Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị Đây tôi quay thật gần Cận cảnh Để quý vị và các bạn theo dõi Không một vết gợn quý vị nhá Không một chút ma tít trên chiếc xe này đâu Một chiếc xe 8 chỗ ngồi đa dụng Chúng ta đi cả gia đình luôn Điều hòa là điều hòa ba vùng Một chiếc xe có thể nói là Thông dụng nhất trong các cái dòng xe 7 chỗ xuất hiện trên thị trường Việt Nam hiện nay Đấy. Nó thông dụng là bởi vì cái động cơ của nó bền bỉ Và rất lành tính quý vị nhá Đấy, Đi không bao giờ hỏng vặt luôn Đấy. Và đồ thay của cái dòng xe này thì rất là sẵn và rất là rẻ quý vị nhá Và ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm này Một chiếc xe chúng ta chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2020 rồi Chúng ta mua chiếc xe này về chúng ta đi du xuân đón Tết cả gia đình luôn Đi lễ hội, đi chùa chiền à, đi về thăm quê à, chúng ta có thể đi cả gia đình luôn rất tiện dụng luôn quý vị nha ngồi thì rộng rãi đấy rất ngồi thì rất là rộng rãi luôn hàng ghế thứ nhất hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba quá là rộng luôn cho những cái chuyến hành trình xa đỡ vất vả quý vị ạ kể cả đi bốn người chúng ta đi cái, những chiếc xe này nó cũng sướng hơn hẳn luôn đấy, nó thoáng đấy, nó đỡ bị say chúng ta ngồi trên những chiếc xe bốn chỗ ngồi nó rất là bí luôn gầm cao Đấy, chúng ta vượt mọi địa hình luôn và đặc biệt là cái động cơ của dòng xe này thì chúng ta thấy là nó siêu bền bỉ luôn rất là lành tính ít khi hỏng vặt luôn đã được khẳng định rất nhiều năm ở thị trường Việt Nam và được rất nhiều người Việt tin dùng tin dùng quý vị nhá Đấy. đã nói đến uh, xe 8 chỗ ngồi là chúng ta nói đến dòng thương hiệu Innova một chiếc xe thần thánh giá rất bình dân thôi nay chỉ với 295 triệu đồng chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi và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 Chúng ta thấy cái mặt cabo của nó đây còn căng đét luôn Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh quý vị nhá Và cũng không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu Và nó cũng rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước và cái mặt ga lăng phía trước quý vị nhá Đây, cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn Đấy, không có dấu hiệu gì của sự hoe nố hay bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu Đấy, kể cả cái mặt ga lăng phía trước này vậy Còn rất là khớp khít so với cái à, à, mặt cabo phía trước và hai cái, cái cụm đèn pha hai bên chính giữa là cái biểu tượng Toyota một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và ngày hôm nay đó chính là chiếc Toyota Innova một chiếc xe thần thánh 8 chỗ ngồi được chúng tôi giới thiệu đến cho quý khách hàng và tiếp theo nữa là cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhé, không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay là bị bạc màu đâu kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy cái ba đờ sốc của nó thì cũng còn khá là căng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 à, độ thêm cái bệ bước nhìn à, chiếc xe này nó khá là hầm hố thể thao và hiện đại quý vị nhá Đấy, xi nhan được tích hợp trên gương nẹp trên kính inox tay mở cửa inox đầy đủ hết quý vị Đấy, và tiếp theo nữa chúng tôi truyền tải cho cái khai cái khoang lốp đây chúng ta thấy là cái khoang lốp của nó đây keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn không có dấu hiệu gì của sự à, mọt mục của đây quý vị nhá đấy cái đầu sắt của nó kia chúng ta thấy còn xanh lét các cái lỗ bấm tròn xoe kia ấy giảm sóc đây chúng ta thấy đặc biệt nữa là cái lốp của nó là chủ nhân vừa mới thay quý vị nhá đấy cho nên là còn rất là mới luôn với cái lốp này chúng ta đi 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là sáng quý vị nhá và vẫn là cái mặt la răng zin theo xe chưa bị phết phẩy sơn đấy cái mặt ờ, phay la răng kia chúng ta thấy rằng vẫn còn sáng choang luôn không bị phết phẩy sơn gì đâu quý vị nhá đấy và thân vỏ thì căng đét luôn đấy bệ bước cũng vậy Đấy, thân vỏ căng đét luôn, không một vết gợn luôn Đấy. Và bây giờ là cái khoang lốp phía sau Đây chúng ta thấy là cái keo phủ sần của nhà sản xuất kia Chúng ta thấy là cũng còn dày bịch luôn Khoang lốp còn sáng trưng luôn, xanh lét luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục Đây sắt xì cũng vậy, cũng còn vuông đét luôn quý vị nhá Các cái lỗ bấm kia còn tròn xe luôn Đây kể cả đến cái gót khoang lốp rồi Nơi tôi đang chỉ tay đây Chúng ta thấy nó cũng còn đẹp như thế này, còn căng như thế này không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị bọt mục gì đâu quý vị nhá đây cái keo cua lốp đây cũng còn zin luôn nó tôi đang chỉ tay đây cái keo đến cái keo ở cua lốp cũng vẫn còn zin luôn cái khu vực này là nó hay tiếp xúc với nước cái khu vực này là nó uh, hay bị đất đá nó văng vào đây nó hay bị mất chỉ ở khu vực này lắm nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá kể cả là cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy cũng còn zin đét luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục gì cả đấy và đấy cái ờ, cabo phía sau đây đã được bọc inox khá là sáng quý vị nhá cái cụm đèn à, à, hậu phía sau đây chúng ta thấy còn trong veo như mới luôn vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá Đấy, và cảm biến lùi màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá và đã được chủ nhân người ta độ thêm cái à, cản sau nữa nhìn chiếc xe này nó thể thao và cũng rất là hầm hố luôn và tiếp theo nữa là cận cảnh phía sườn bên phụ của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi ấy chúng ta thấy nó căng như thế này một chiếc xe không dịch vụ không kinh doanh taxi cho nên còn rất là chất luôn máy gầm thì đại chất luôn đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này luôn quý vị nhá đấy cái khoang lốp phía sau bên uh, đây nơi cái gót khoang lốp này nơi chúng tôi rất là hay là quay rất hay uh, truyền tải các hình ảnh thực tế này để đến cho quý khách hàng đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục hay bị cắt vá cái keo cua lốp đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy và cái sắt xi của nó kia các lỗ bấm vẫn còn tròn xoe ấy keo phủ sần của nhà sản xuất kia vẫn còn dày bịch luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái lốp này cũng vẫn còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng đi hai ba năm nữa một dàn lốp theo xe mới quý vị nhá đây và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá vẫn là mặt phay không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn ở đây quý vị nhá đấy một chiếc xe có thể nói là tương đối hoàn hảo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 và mỗi một cái video giới thiệu xe của chúng tôi thì nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút Quay thật kỹ từng góc cạnh của từng chi tiết của các cái sản phẩm của chúng tôi Để truyền tải đến cho quý khách hàng Và chúng ta xem xong video thì có thể định hình và có thể đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi Và chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này quý vị nhá sắp chuẩn bị Tết Nguyên đán rồi giá xe bắt đầu chuẩn bị nhích lên rồi chúng ta mua xe vào thời điểm này thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều Đặc biệt nữa là chúng ta mua các cái dòng 7-8 chỗ ngồi này Đấy, rất là hợp lý khi chúng ta đi du xuân đón Tết hay là đi lễ hội chùa triền vào dịp đầu năm mới để cầu may quý vị nhé. Đấy, và bây giờ thì là tôi sẽ đi một vòng lướt qua một vòng quanh xe một lần nữa Quay thật kỹ thấy hình dáng bên ngoài của chiếc xe này sau đó là tôi xin phép quý khách hàng được đi vào cái nội thất bên trong đây chúng ta thấy thân vỏ của nó còn càng đét như thế này. Đấy. Đã được dán kính chống nắng Luma của Mỹ rồi, rất là đắt tiền đấy quý vị. Đấy. Bệ bước giá nóc, xi nhan tích hợp trên gương. Rồi các cái đồ chơi ở trên xe cũng được chủ nhân người ta đầu tư rất là nhiều rồi, màn hình camera lùi, bốn quả lốp mấy tinh.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 ấy chúng ta thấy còn căng đét còn mới tinh như thế này cơ mà hàng ghế thứ nhất đây ấy được may màu kem cũng khá là cầu kỳ da là da cao cấp luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự rách vá quý vị nhá hay bị mòn mờ ở đây xước xác ở đây quý vị nhá đấy nhìn vào cái vô lăng này thì chúng ta mới biết được cái độ chất của chiếc xe này như thế nào đây đấy chúng ta nhìn thấy cái độ chất của nó chưa cái mặt vô lăng này. đấy cái cái vành vô lăng này, này. đấy chúng ta thấy nó chất như thế này không có dấu hiệu gì đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta thấy đấy, à, cái biểu tượng Tota vẫn còn zin nguyên từ đầu quý vị nhá đấy cái vành vô lăng của nó nó còn sần sùi như thế này các cái khóe vô lăng đây đấy chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào cả đấy đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết luôn đấy các con số các dãnh số còn quá rõ ràng sâu hẳm luôn quý vị nhá đấy cái mặt tablo của nó đây đấy chúng ta thấy nhựa của nó đây còn sần nguyên như mới luôn quý vị nhé đấy kể cả cái tắp đi cửa đây đấy chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng như mới tinh luôn đã được chủ à, bọc vân gỗ nhìn khá là sang trọng quý vị nhá đấy các cái tay mở cửa đây đấy cũng còn đẹp căng luôn các cái chốt cửa vẫn còn sáng trưng các con ốc này đây chúng ta thấy chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị đấy đây, trần của nó thì sáng trưng như mới tinh luôn quý vị nhá. Điều hòa là điều hòa ba vùng, được phân đến từng chỗ ngồi một quý vị nhá. Keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân nhá, không mất một phân keo sợi chỉ. Các con ốc này chưa một lần mở, chưa một lần động chạm cờ lê mà lết quý vị nhá. Đấy, chủ nhân người ta rất là cẩn thận, người ta đã dán răng chống ồn ở đây, chống bụi, chống ồn đây rồi. Keo chỉ thì không mất một phân nào quý vị nhá. Đấy, chúng ta thấy là như vậy. Cam kết với quý khách hàng là keo chỉ không mất một phân mất một phân nào chúng tôi tặng xe luôn cho quý khách hàng luôn đây và tiện đây thì tôi quay luôn cả gầm cho quý vị và các bạn xem đây nhá ấy gầm của nó sắt xi còn xanh lét còn vuông đét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt bột lâu tôn vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi Đấy và quý vị và các bạn mua cái sản phẩm này của chúng tôi thì về sẵn sử dụng thôi, không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác. Đây cái mặt tabi của cái cánh sau bên phụ đây quý vị. Đây cái phần nhựa phía trên này ấy chúng tôi thấy nó còn sáng trưng như mới như thế này vẫn còn dày sần như thế này cơ mà quý vị đấy kể cả các tay mở cửa đây đấy tay cửa đây inox rất là sáng đây kể cả phần nhựa màu kem phía dưới đây chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng luôn với cái sản phẩm này chúng tôi vừa mua về chưa phải chỉ rửa nước lã xong bắt đầu truyền hình trực tiếp để cho cái khách hàng xem luôn đấy chúng ta cũng chưa dọn dẹp gì kỹ đâu đây đấy chúng ta thấy là các con ốc nó chưa một lần mở tem của nhà sản xuất còn zin keo chỉ thì không mất một phân đây chủ nhân người ta đã dán chống ồn rồi nhá đóng mở cửa nó êm nhá và nó cũng chống bụi luôn quý vị nhá đấy, keo chỉ không mất một phân đấy, các đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị đấy, đinh tán của nhà sản xuất đây đấy, vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây cái hàng ghế thứ hai này anh vậy cũng còn mới tinh luôn da là da cao cấp đấy, chủ nhân người ta may khá là cầu kỳ và đẹp đấy Tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho cái khách hàng các cái góc quay từ phía bên lái Đây cái tab đi cửa Bên lái đây Đây cái phần nhựa phía trên này quý vị Đấy nơi chúng ta hay tì tay vào đây Nó hay bị mòn khu vực này nhưng chiếc xe này thì không Vẫn còn sần nguyên như mới nhá quý vị nhá Vân gỗ các cái phím bấm lên xuống kính còn rõ ràng luôn Kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn Keo chỉ của nhà sản xuất đây Không mất một phân keo sợi chỉ là không một vết mọt mục Các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng còn quá sáng luôn đây các cái chốt cửa đây còn sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở tem của nhà sản xuất đây quý vị đấy các con ốc này cũng chưa một lần mở quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn bản g xịn quý vị nhá tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn đấy đây cái hàng ghế thứ hai của nó đây cũng còn sáng trưng luôn hàng ghế thứ ba cũng vậy đây, chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng luôn ngồi thì rất là rộng rãi luôn để chân để trước quá thoải mái luôn đây cái tab bị cửa sau bên lái đây quý vị đây chúng ta nhìn thấy nó cũng còn sần nguyên sáng trưng như mới như thế này quý vị đấy và kể cả các phần nhựa phía dưới đây vân gỗ đây đấy keo chỉ của nó đây đấy chúng ta thấy là không mất một phân nào cả các cái con ốc chưa một lần mở đấy keo chỉ không mất một phân cũng đã được dán chống ồn rồi đóng mở cửa thì nó sẽ êm hơn rất là nhiều đúng không ạ đấy và cái cốp sau đây quý vị đấy đây hai bên má của nó đây đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây đinh tán đây đấy các con ốc này như vậy chưa một lần mở đây bên má đây đinh tán của nó đây đấy chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng keo chỉ đây đấy cũng đã được chủ nhân người ta dán chống ồn vào đây rồi đấy đóng mở cửa đây các cái lỗ bấm vẫn còn vuông đét đây quý vị tròn xoe vuông đét luôn đây đinh tán của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở đây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 Đấy, máy nổ đại chất luôn quý vị nhá Đây cái mặt tắp lô của nó đây Cái tắp đi cửa đây ấy chúng ta thấy nó còn mới như thế này Một chiếc xe có thể nói là đại chất đi cực sướng luôn quý vị nhá Đây vô lăng của nó đây ấy Chúng ta thấy làm gì có chiếc xe Innova nào mà cái vô lăng nó còn đẹp như thế này Cái mặt vô lăng này cũng vậy ấy còn sần nguyên như mới luôn càng đét luôn quý vị nhá Đồng hồ tua máy thì nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút thôi Một mức quá đặt chuẩn màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá các cái phím bấm quá rõ ràng luôn đây ấy tần số quá đẹp luôn và bây giờ thì sẽ là đến cái khoang máy Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn đấy, máy nổ đại chất luôn đấy quý vị. Đây. Đây, các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoe đây quý vị, keo chỉ thì không mất một phân nào rồi. Chủ nhân người ta đã dán trúng ồn rồi đây rồi quý vị nhá. Đấy, sập cabo lên xuống thì nó êm hơn rất là nhiều đây Các lỗ bấm tròn xe đây Đấy, đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn zin đét đây quý vị Đấy, các lỗ bấm tròn xe biểu tượng Tota đây Đấy, các lỗ đây Của nó vẫn còn tròn xe đây quý vị nhá Đấy, máy đại chất luôn quý vị nhá Đấy, máy Máy vẫn là máy zin nguyên bản luôn quý vị nhá Chưa một lần chạm đất để sửa chữa lớn gì đâu Đây, các cái sơn dấu của nhà sản xuất đây Vẫn còn zin đét luôn quý vị Máy thì khu rong êm phắc luôn máy đang nổ quý vị nhá rất là êm luôn đấy răng của nó đây quý vị đây tính tán của nhà sản xuất đây các lỗ bấm tròn xe đây quý vị đấy các lỗ bấm đây tròn xe đây đinh tán của nhà sản xuất đây lỗ bấm tròn xe đây đấy thì cả hai bên má này cũng vậy nhá không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị đây xương uh, cabo của nó đây chúng ta thấy cũng còn vuông đét luôn quý vị nhá đấy tem của nhà sản xuất đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn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 trần của nó đây đấy sáng trưng căng đét luôn quý vị nhá kể cả hàng ghế thứ nhất hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba cái táp đi cửa của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đấy chủ nhân người ta dán thêm cái chống ồn rồi đấy cái cái cửa sau này như vậy đây chúng ta thấy chưa cái uh, à, tắp đi cửa của nó đây nhựa nhớc sáng trưng sần nguyên nhớ quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai đây đấy cũng căng đét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự bị rách vá hay bị sờn mờ gì đâu quý vị đấy và kể cả là các cái cánh cửa phía bên lái này cũng vậy đây đấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu nội thất thì quá đẹp luôn đấy sáng trưng như mới đấy đây cái cánh cửa sau đây